Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm Quý Mão, ngày này là ngày Đinh Mão, tháng Bính Thìn năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đào. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh lư trung hỏa ngày đinh mão tức chi sinh can nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm lư trung hỏa kỵ tuổi tân dậu quý dậu ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi thành mộc cục xung với Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thần. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn và Nhâm Tý và các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày của các sao tốt như sao thiên đức hợp, tốt mọi việc, sao nguyệt đức hợp, tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao thiên ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên lại, xấu mọi việc, sao nguyệt hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, sai bếp, sao câu trận, kỵ về an táng, sao nguyệt kín chuyện sát, kỵ về khởi công, động thổ, sau độc hỏa, kỵ đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 quân giáp thứ ba ngày 9 tháng 5 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất. tử vi thứ ba ngày mùng 9 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới cho thấy, cục diện ngủ hành tứ hình xung, ý ngọ mão dậu gây trở ngại, nhắc nhở con giáp tuổi Tý nhớ cẩn thận trong lời ăn tiếng nói của mình, nếu không bạn sẽ vô tình phạm lỗi với người lớn đấy. Nhất là những câu bông đùa, chỉ nên nói với người ngang hàng thôi bạn nhé. Nhờ có thiên ấn nâng đỡ mà con giáp tuổi Tý trở nên sáng tạo hơn. Trước khi chỉ ra bất cứ vấn đề nào ngày hôm nay, hãy nghĩ đến những giải pháp tiềm năng. Bạn có thể trở thành một nhân vật quan trọng nếu như bạn tránh được việc chỉ trích, soi mói, đánh giá đấy. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh có góc nhìn mới về một người khác, từ đó bạn trở thành một người thấu hiểu hơn, biết cách giữ mối quan hệ hài hòa hơn, hạn chế được việc đánh giá vấn đề quá chủ quan. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, bạn đang trở nên quá tự tin vào bản thân. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy,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 khiến cho đồng nghiệp và cấp trên cũng phải ngạc nhiên về hiệu quả làm việc của mình. Con giáp này có tinh thần làm việc hăng say, cống hiến hết mình nên khó khăn cũng không chùn bước. Mộc khắc thổ lại khiến tình cảm gặp chút rắc rối bởi cả hai đều quá coi trọng công việc, ít dành thời gian cho nhau. Vậy thì Sửu hãy tranh thủ ngày cuối tuần để hẹn hò và hâm nóng mối quan hệ với người ấy đi thôi. Câu quyết cho các tuổi Sửu Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, việc kinh doanh buôn bán hanh thông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 cũng biết thế mạnh của mình nằm ở đâu. Nhờ đó mà dần đã hoạch định được tương lai cho bản thân với những kế hoạch đầy tính khả thi. Bạn chỉ cần làm theo kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu như mong đợi. Trong vấn đề tình cảm, dù thời gian này khá bận rộn cho những kế hoạch cá nhân, song những chú hổ vẫn cố gắng dành thời gian để chăm lo cho mối quan hệ của mình. Nhờ vậy, giữa bạn và nửa kia hạn chế được rất nhiều hiểu lầm không đáng có, tình cảm rất ổn định. Câu quyết cho các tuổi dần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 Đừng bao giờ che giấu tài năng của mình khi đó là cách để bạn đạt được điều mình muốn. Dù đang có lợi thế hơn người, Mão cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn. Hãy cố gắng học hỏi và trau dồi thêm kiến thức để ứng phó với những vấn đề có thể phát sinh trong tương lai. Đồng thời, thái độ khiêm tốn cũng giúp bạn tránh việc đụng độ kẻ xấu bụng ghen ăn tức ở. Trái với công việc, vận trình tình cảm của tuổi này có phần xa sút khi xảy ra tranh chấp, tuổi mão nên kiệm lời nếu không có thể nói ra những lời không hay làm tổn thương nửa kia. Nếu cứ nóng giận rồi chút sự tức giận lên người ấy, thì mối quan hệ của bạn và đối phương sẽ dần trở nên xa cách. Câu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, đạt bước tiến mới trong tiến trình sự nghiệp. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, càng mạnh dạn thể hiện càng dễ được cất nhắc. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ,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 mọi việc đã không được suôn sẻ nay lại bị kẻ xấu quấy phá nên càng khó khăn nhiều hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây sẽ là thời điểm thử thách bản lĩnh xoay chuyển tình thế của bạn ra sao. Không chỉ vậy, ngũ hành xung khắc cũng cho thấy đường tình duyên của con giáp này có phần xa sút Mâu thuẫn và tranh cãi liên tiếp khiến tình cảm lứa đôi ngày càng dạn nứt. Điều đáng nói là cũng không ai chịu nhún nhường để giải quyết vấn đề này. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, thiếu sự tỉnh táo,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 Ngày này nếu không kiềm chế được nhu cầu của bản thân, người tuổi tỵ rất dễ tiêu xài hoang phí, mua những thứ không thực sự cần thiết, nên tiền bạc cứ thế mà đội nón ra đi là điều dễ hiểu. Nếu chỉ biết hưởng thụ thì có thể sẽ đến lúc con giáp này phải vay mượn khắp nơi. Mộc sinh hỏa, bù lại, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang trong những tháng ngày lãng mạn và ngọt ngào vô cùng. Đào hoa vượng cũng sẽ giúp người độc thân có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Hãy dùng tình cảm chân thành của mình để đổi lấy tình yêu câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, đối mặt với họa hao tài đang kéo đến. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, tiền mồ hôi nước mắt khó giữ được trong tay. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, cần kiềm chế nhu cầu cá nhân, hạn chế mua sắm. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, mối quan hệ lứa đôi lãng mạn và ngọt ngào vô cùng. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, người độc thân có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ,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 hạn chế lo chuyện bao đồng. Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh dễ gặp phải thị phi, lời ra tiếng vào từ người khác. Đặc biệt, bạn nên tránh những cuộc cãi vã hay tránh nói những lời dễ gây hiểu lầm, thậm chí có thể khơi mào một cuộc xích mích không đáng có. Dù có người chủ động gây hấn, đừng để bản thân bị cuốn theo chỉ vì muốn thể hiện cái tôi của mình. Ngũ hành tương sinh, bù đắp cho người cầm tinh ngọ một ngày tình cảm bình ổn, ít rắc rối hay cãi vã. Cả hai đều dành sự tôn trọng cho đối phương, Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào cũng đều tham khảo ý kiến của người kia. Câu quyết cho các tuổi ngọ Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, nên tập trung làm xong công việc còn giang dở. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, dễ gặp phải thị phi, lời ra tiếng vào từ người khác. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, nên tránh những cuộc cãi vã với người xung quanh. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ, tránh nói lời dễ gây hiểu lầm kéo gây xích mích.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 bạn có thể bắt tay vào thực hiện những dự án còn dang dở. Điều bạn cần nhất bây giờ là sự tự tin cũng như một chút mạo hiểm để xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc trong tương lai. Cát khí trong hôm nay cũng cho thấy vận tài lộc của con giáp này tăng tiến bất ngờ, mang đến nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt là những người buôn bán kinh doanh sẽ vô cùng hanh thông thuận lợi, tìm được hướng đầu tư phát triển mới, thu về nhiều tiền bạc hơn. Vận trình tình cảm khá bình ổn, mặc dù đôi khi vẫn còn có chút bất đồng trong quan điểm, Suy nghĩ nhưng quan trọng là cả hai đều có sự cảm thông, thấu hiểu đối phương và biết cách chăm lo gia đình. Khi cả hai cùng cố gắng dung hòa thì mối quan hệ tình cảm mới có thể bền vững. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, bắt tay vào thực hiện những dự án còn dang dở. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, cần duy trì sự tự tin, thêm một chút mạo hiểm. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, vận tài lộc tăng tiến bất ngờ, nguồn thu rủng rỉnh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 vận trình tài lộc của người tuổi thân trong ngày thứ ba này đang trên đà tăng tiến khi được chính tài hậu thuẫn. Con giáp này rất biết cách kiếm tiền, khéo léo tận dụng những lợi thế của mình để biến nó thành cơ hội, thu tiền về đầy tay là điều đương nhiên. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của con giáp này gặp chút rắc rối do ngũ hành xung khắc. Các cặp đôi không tìm được tiếng nói chung khi có xung đột xảy ra. Bạn nên dành thời gian để tâm sự, chia sẻ với đối phương nhiều hơn để kéo gần khoảng cách giữa hai người. Trong ngày này,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 xây dựng tình yêu thì khó chứ phá vỡ thì rất dễ. Người tuổi dậu đừng để cái tôi của mình khiến tình cảm đi đến bờ vực đổ vỡ. Nếu để lỡ mất người mình yêu thương trong lúc nóng giận thì bạn sẽ thấy rất hối hận đấy. Hãy cố lấy lại bình tĩnh và trò chuyện rõ ràng với đối phương. Bù lại, thiên tài xuất hiện cho thấy bản mệnh có cơ hội kiếm tiền trong chớp mắt. Thu nhập chủ yếu đến từ những việc làm thêm, việc tay trái. Với năng lực của mình, tuổi dậu hoàn toàn có thể làm tốt mọi việc và kiếm tiền bạc về tay nhanh chóng câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, đối mặt với những nỗi buồn trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, không khí gia đình căng thẳng, vợ chồng lục đục. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, nên kiểm soát cảm xúc, tránh gây tổn thương cho nửa kia. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, đừng để cái tôi của mình khiến tình cảm đổ vỡ. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, có cơ hội kiếm tiền nhanh chóng,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 bạn có thể sẽ bị cấp trên khiển trách vì làm ảnh hưởng tới cả tiến độ chung của tập thể. Cũng trong hôm nay, bản mệnh nên chú ý trong mọi phương diện xã giao, giữ các mối quan hệ của mình luôn trong tầm kiểm soát để tránh gặp phải những xung đột ngoài ý muốn. Tâm trạng con giáp này không ổn nên hành xử có chút tùy tiện, dễ mắc phải sai lầm và gây ra hậu quả khó lường. Vận tình duyên đi xuống vì ngũ hành tương xung, người độc thân vẫn còn nhiều chắc chờ trong quá trình tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Trong khi đó người đã có đôi thì gặp khúc mắc, tranh cãi vì bất đồng nhưng không tìm được tiếng nói chung. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, tinh thần làm việc uể oải, thiếu tập trung. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, có thể sẽ bị cấp trên khiển trách. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, nên chú ý trong mọi phương diện xã giao. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, hành xử có chút tùy tiện, dễ mắc phải sai lầm.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 kinh doanh sẽ có một ngày nhiều thuận lợi, hàng hóa bán chạy hơn thường lệ. Nhìn chung mọi việc đang tốt dần lên, bạn cũng nhận được những lời đề nghị làm ăn, hợp tác cùng phát triển. Với người làm công ăn lương, bản mệnh được cả các thần chính quan nhập mệnh nên vận trình chẳng có gì phải lo lắng. Ngày này bạn phát huy năng lực khá tốt, đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo và được đánh giá cao. Ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng phải thể hiện sự nể phục với bạn. Vận trình tình cảm không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, bản mệnh cần quan tâm hơn nữa tới người ấy của mình nhé. Đừng suốt ngày lấy lý do bận rộn làm cớ. Cố gắng cân bằng cả công việc và tình cảm, bạn sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, kinh doanh buôn bán thuận lợi, hàng hóa trôi chảy. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, nhận được những lời đề nghị hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc, phát huy tốt năng lực cá nhân trong công việc,